Chiều 11 tháng 5 tin từ Công an thành phố Vĩnh Long đang tiếp tục làm việc với Nguyễn Quang Điệp, 37 tuổi, ngụ phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 3 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, trong lúc tuần tra ở khu vực phường Trường An thành phố Vĩnh Long, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vĩnh Long phát hiện xe ô tô biển số 64A đến 68.24 do Điệp điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ trên người Điệp và trên xe ô tô 5 bịch ni lông trong suốt, bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Điệp tại xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long lực lượng công an thu giữ 4 gói ni lông, bên trong có chất rắn màu trắng nghi là ma túy bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và nhiều dao tự chế. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Điệp khai nhận tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy, cho Điệp vừa mua được của một thanh niên lạ mặt tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với giá 1,2 triệu đồng về để sử dụng thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.